tại sao tại sao đi ma Damas vậy các bạn biết điều này không riêng có u đặc biệt ung thư đi đám ma một lần thôi về tăng bệnh ngay và bây giờ bệnh viện phải công khai là nếu như nhà có đám tang các bạn phải tránh các anh chị phải tránh tại sao đi đám ma tầng 7 chúng ta ghi đi điều này không ai giải lý được không ai giải thích được nhưng các bác sĩ thì sao ạ vẫn phải khuyên nhà có đám tang tránh đi dù không giải lý được bởi vì người ta như này nhìn thấy điều gì ạ nó rất rõ ràng đó rất nhiều bệnh nhân ở viện đỡ hết rồi giảm rồi nhưng về đi đã ma thấy một thời gian vào bệnh viện nhìn thấy choáng rồi thì các bác sĩ chỉ biết khuyên tất cả những khối u những bệnh nan y kể cả đau xương khớp nó đều đến từ gì cái này sẽ đối lập này các bạn sẽ nhận ra này đi đám ma tăng bệnh sẽ đối lập với ăn thực dưỡng nếu các bạn nhìn ra cái này các bạn phát hiện ra này tại sao tăng bệnh và tại sao lại giảm bệnh tại sao ăn cực dưỡng giảm bệnh nằm chỗ này này là ăn cực dương tại sao đi đam ma tăng bệnh bởi vì hầu hết các bệnh nan y nó đến đều đến từ hàn khí âm khí nó đều là âm 99 98 phần trăm những căn bệnh nan y nó đều đến từ gì hàn từ âm nên vì sao ăn thực dưỡng thì toàn bộ là ăn gì dương tại sao ăn dương được thuyên giảm và khỏi bệnh khá nhiều nó tuy nhiên có một cái điều mà tôi nhìn ra là ăn dương quá các bạn ăn dài quá thì thì, thì tuổi thọ không cao đâu này không cao lắm đâu nhá nên là quan trọng nhất là sự cân bằng